khi nào bạn chấp nhận được bảy sự thật này khi đó bạn sẽ trưởng thành không ai có thể cứu rỗi cuộc đời bạn trừ bạn phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc và những vấn đề chẳng thể giải quyết chỉ bằng một cây đũa thần hành động của bạn định nghĩa con người bạn chứ không phải suy nghĩ của bạn biết suy nghĩ lên kế hoạch trước là việc tốt thế nhưng mọi thứ sẽ là vô ích nếu kế hoạch đó không đi kèm với hành động thực tế chẳng ai bận đến nỗi không thể trả lời bạn cả con người sẽ luôn tìm cách xoay sở để có thời gian dành cho những người họ quan tâm những việc họ muốn làm mọi người đều đặt lợi ích của mình lên trên hết phần lớn mọi người thường cố gắng kiếm trác từ bạn càng nhiều càng tốt vậy nên hãy thử thiết lập giới hạn cho riêng mình những người mạnh mẽ không sợ phải nói không lúc cần thiết bạn không thể làm hài lòng tất cả giám khảo cuộc đời duy nhất bạn cần và nên làm hài lòng chỉ có chính bản thân bạn mà thôi thế giới không nợ bạn điều gì thay vì ngồi buồn bã cả đời với suy nghĩ đáng ra mình nên được nhiều hơn thế hãy tự đứng lên và giành lấy những gì bạn muốn để chứng minh cho thế giới thấy bạn toàn tự lấy cớ cho mình thôi kiếm cớ cho việc sống không ra hồn của mình đi người thành công sẽ chẳng bao giờ chùn bước